motor à, cốt ngang cốt âm có điều khiển tốc độ theo nhu cầu ha đây là những cái lỗ bắt ốc rồi lỗ bắt ốc rất là nhiều chỗ để bắt ốc bắt cái bát vô đây trên đây nữa rất là nhiều đây là hợp chỉnh tốc độ theo nhu cầu đây là motor đây là hộp giảm tốc cố định còn đây là hộp điều chỉnh tốc độ từ cố định trở về không đây là motor đây là đầu giảm tốc đầu giảm tốc âm cốt âm đầu này rất là nhiều loại tốc độ khác nhau mà nó sinh ra một tốc độ cố định ổn định trong một phút ví dụ 60 vòng trong một phút còn đây là lắp thêm lắp thêm điều chỉnh tốc độ giảm giảm dần tăng giảm trong phạm vi từ 60 trở về không nếu mà cái đầu này 120 vòng thì dùng để tăng giảm tốc độ trong phạm vi từ 0 cho đến 120 do đó cái đầu này nó sẽ quyết định tốc độ tối đa còn cái chức năng này là điều chỉnh tốc độ tùy ý trong phạm vi từ tối đa trở về không trở về đến lúc dừng luôn con này à, to nếu mà muốn to nữa có nữa to nữa muốn nhỏ có nhỏ con này dạng trung bình có loại motor không chỉnh tốc độ cũng có đây là motor chỉnh tốc độ